hàng thiện tình mãi mê trần cảnh na nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra ngà não phiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc à nghe pháp nhiều chư phật gợi khen Phước sanh trí tuệ vô biên Đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng Dạ con xin sám hối với đạo tràng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 đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp buổi ôn tập ngày hôm nay cao pháp cứu kinh số 152, 153 và 154. Dạ. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được ăn vui tiếng hóa. Con kính nhân mít đến sư. dạ sa thú sa thú lành thai dạ các vị còn à, có nghe được âm thanh không ạ dạ cảm ơn cô như quỳnh dạ cảm ơn cô rạng đông à, dạ cảm ơn cô trần đạo dạ hôm nay thì à, ngày chủ nhật chúng ta quay lại với cái à, buổi ôn tập cuối tuần à, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập à, à, ba câu kệ ngôn pháp cứu trong phẩm phẩm già câu 152 ờ, 153 và 154 à, ba câu kiện ngôn pháp cú nhưng mà chúng ta chỉ có hai cái duyên sự mà thôi hai cái duyên sự mà thôi à, à, câu số 153 có còn một duyên sự à, 52 có một duyên sự Câu số 153, 154 có bộ dân sự. Rồi. Cũng suy giáo quản nghiêm rồi. À, bây giờ quý vị à, đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu buổi ôn tập ngày hôm nay. À, ngày hôm nay chúng ta hơi vắng ha, nên là các vị à, khác chưa có vào kịp yeah. Dạ. a sama hăng samma sambuddho bhagawa bố tăng bhagawan tăng avivademi soa kha to bhagavata namasami สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิDạ Nam Mô Bức Tha Giá, con xin đảnh lễ à, Chư Tăng, Thần Đoạn Minh Hạnh và mến chào toàn thể quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Quốc Kinh. Ngày hôm nay, à, ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với à, ba câu kệ ngôn Pháp Cú số 152, 153 và 154 tương ứng với hai cái tích truyện duyên sự <coughs> ở trong à, phẩm dài cho ra quốc á và dạ, câu à, pháp cú số 152 phẩm già Charawaka có nội dung như sau Appasuta yang buriso Baliwadoa chiwar chirati Mangsani tasa watanti Banyata na watati Apa suta yang buriso Baliwado wajirati Mangsani tasa watanti Banyata na watati Người ít nghe kém học lớn dài như trâu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng người ít nghe kém học lớn già như trâu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng câu số 153 Aneka chati sangsarang san tha vi sang a ni pi sang ga ha ca ra căng ca về san tô đốc cha ti bù na bù năng aneka cha ti sang sa răng san ta vi sang a ni pi sang ga ha ca ra căng ca về san tô đốc cha ti bù na bù năng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh câu số 154 gah kara Tho kadithosi buna ge hang na Sapa kahasi sapate phasuka phaka gah ku tang vi sankhatang vi sankha Tang chittang tanha nang khaya machaga ga kar ka di si bu na ge hang na ka si sa pa te pa su ka pa ka ga ha ku tang vi sang ka tang vi sang ka ga ra tang chit tang tan ha năng kha ya ma cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá à, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu và dạ, cảm ơn cô Nhật Bình đã hỗ trợ post bài. Và dạ, sa thú sa thú lành thai. Hôm nay chúng ta ôn tập à, 3 câu kệ ngôn thì à, câu số 152, 53 và năm 154. Ở trong ba câu kệ ngôn này chúng ta sẽ được à, gặp lại à, hai câu kệ ngôn mà lúc Đức Phật ngày à, vừa thành đạo được xem là khúc ca khải hoàng à, thoát được trừ các cái phiền não à, hai câu kệ ngôn này thì chúng ta đã gặp rất là thường và hôm nay thì chúng ta một lần nữa ôn tập lại cũng như là à, đọc lại cái duyên sự à, liên quan đến hai à, ba câu kệ ngôn pháp cú này và bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay à, do vì là hôm nay chúng ta bắt đầu à, cũng à, còn khá là sớm trước khoảng à, dư nhiều thời gian và cái số lượng kim phật tử các vị hôm nay để mà có thể ôn tập được cũng à, cũng à, nếu mà các vị quan hỷ đó thì chúng ta mỗi một vị chúng ta sẽ ôn tập hết một lượt ba câu kiện ngôn pháp cú hai cái duyên sự tóm tắt à, còn dư thời gian thì các vị sẽ ôn tập à, lại nữa tầm khoảng à, à một lượt hai lượt rồi chúng ta sẽ đi đến cái phần à, à, à nói về cái à, à những cái bài học liên quan à, trong cái buổi ôn tập ngày hôm nay và bây giờ thì xin kính mời các vị chúng ta cô tập kính mời vị đầu tiên đó là cô à, Pháp Nguồn Lào Cai và dạ, xin kính mời cô Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Anh Đức Phật, Anh Đức Pháp, Anh Đức Tăng Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Con kính đảnh lễ Đại Đức uh, Tịnh Đạt Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cô Như Pháp cho biết tín hiệu tốt. Con xin phép được ôn bài. Dạ, con cảm ơn con Như Pháp. Appasutta yang pusiro puriso bali wado wachirati nang sa nistat sa thằng ti bành nhà tát sa na wa tha ti Apatsuta yang puriso paliwato wachirati nasanita sa than bành nhà tát sa na wanthati Người ít nghe kém học, lớn già như châu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng bản dịch của hòa thượng thích minh châu Dạ con xin được đọc duyên sự câu Pháp Cú 152 Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chitawana với Hà Rá đề cập đến vị tỷ khiêu Lô Lô Lũ Đa dí vì kém trí nhớ tỷ khiêu lô lú đa dí thường không thể giảng pháp dành mạch mà và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp. Khi đi khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này, nhưng đến lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học, kém trí, ví như con bò đực chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Dạ, con đã đọc hết duyên sự câu 152 Con xin đọc một câu 153 an nề ca cha tí sang sa răng san tha sang anip pi sang ga ha ca ra căng ga huệ san tô đúc ca cha tí puna punang aneka cha ti sang sa răng santa quy sang ani bi sang gà ha ra cầm gà quê sắn to Dukha chati bồn nắp búp năng Lang thang bao kiếp sống Ta tìm nhưng chẳng gặp Người xây dựng nhà này Khổ thay phải tái sinh Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Con xin đọc câu Pháp Cú 154 Gaha Karaka Ditho Si puna ge hằng na ca ha si sa ba te pa ku su ca pha ca, ca ha ku tăng quy sang kha tăng sang kha ra ga tăng chi tăng tăng ha năng kha ya mắc cha ga ga ha ka ra ka đi so thi thôi punagehang nakahasi sabate pa sukha pakha gaha kutang guisatang guisankhara gatang chitang tanha năng kha và mật cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi ngươi không làm nhà nữa đòn tay ngươi bị gãy kèo cột ngươi bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thấy dịch của hòa thượng thích minh châu con xin được kệ Kahakara kadito si purage hamnat sapate pa sukhapaka gahakutang guisanka nang tăng ca ga ga tăng hà năng khá và mẫn trà gà ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi ngươi không làm nhà người bị gãy kèo cột ngươi bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thảy tiêu vong bản dịch của hòa thượng thích minh châu con xin đọc riêng sự câu 153 154 Kệ pháp cố này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật, về sau Ngài thuyết lại, thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn bộ binh ma, toàn đội binh của ma vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh và đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh, vào canh cuối ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh quán xét thật nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch sanh và diệt và đắc lậu tận minh khi bình minh vừa ló dạ ngài đắc quả tránh biến chi với các pháp huyền diệu dạ hết ạ con đã ôn bài xong con xin phép được xuống mic mời cô dạng đông ạ xà thu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 appas sutta yang puriso bali wado wachi warati mang sa ni ta sa wat tham ti panya ta sa na wat tha ti appat sutta yang puriso bali wado wachi rati mang sa ni ta sa wat tham ti nhà ta Sa Na Vanya Tha Nawatati Người ít nghe kém học Lớn già như trâu đực Thịt nó tuy lớn lên Nhưng tuệ không tăng trưởng Người ít nghe kém học Lớn già như trâu đực Thịt nó tuy lớn lên Nhưng tuệ không tăng trưởng Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dạ thưa sau đây con xin đọc duyên sự tóm tắt câu 152. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê táo Quá Ná, Quý Hà Rá, đề cập đến vị tỳ khu, lô lú đa dí, vì kém trí nhớ tỳ khu, lô lú đa dí thường không thể giảng pháp rành mạch và kể cả việc tụng kinh, phúc chúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh, buổi lễ này, vị ấy lập tâm, ta sẽ tụng bài kinh này. Nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự giết trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp Do vậy, người ít học kém trí, dĩ như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. và thưa chấm dứt câu 152. Sau đây con xin kính đọc câu 153. Aneka cha ti sang sa răng san tha quý sang ani pi sang ga ka ra căng ga we sang tô dukkha cha ti puna punang aneka cha ti sang sarang santha vi sang anipi sang ga ca sang tô dukkha cha ti puna punang lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh bản dịch của hòa thượng thích minh châu câu một trăm năm mươi bốn gá ha ca ra ca điếp thô xí pu na ghê hằng đá cà há xí sắp ba tê pha sú ca phắc ga gá ha cụ tằng quý sằng khá tằng quý sằng khà ra gá tằng chích tằng tần hà năng khá gia mày cha gà gá ha cà ra ca đít thồ xí phu na ghề hằng na cà há xí sắp bà tề phà xú cà phát gà gá ha cụ tằng quý sằng khá tằng quý sằng khà ra gá tằng chích tằng tần hà năng cha gà ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi người không làm nhà nữa đòn tai người bị gãy kèo cột ngươi bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thải tiêu dông ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi người không làm nhà nữa đòn tai người bị gãy kèo cột ngươi bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thải tiêu dông bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ thưa sau đây con xin kính đọc duyên sự của hai câu 153 và 154 kệ pháp cú này đức bổn sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây bồ đề khi vừa chứng đắc thành phật về sau, Ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới gốc cây bồ đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Dương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc tạng mà túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh vào canh cuối ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh quán sát thập nhị nhân duyên do theo lý thuận nghịch sanh và diệt và đắc lậu tận minh khi bình minh vừa ló dạng ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp quyền diệu dạ thưa chấm dứt kính mời Sistina tiếp theo con đầy ba ngôi tam bảo con kính quý sư quý bà quý cô tiên nữ con kính chào đạo tràng con xin phép được à, đọc bài <coughs> câu pháp cú số một một trăm năm mươi hai Appasutta Yam Puriso Paliwatho Wajirati Mangsanittassa Watthanti Panyatassana Wattati Appasutayam Puriso <coughs> Paliwatho Wajirati Mangsanittassa Watthanti Panyatassana Wattati Người ít nghe kém học lớn già như trâu trực, thịt nó tuy lưỡng lên, nhưng tuệ không tăng trưởng, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được đọc uh, câu tích truyện ạ. Kệ pháp cú này, Đức Tổ, Đức Thế Tôn đã thuyết khi ăn ngự tại Chê tá Quán Ná, Quý Hà Rá đề cập đến vị tỳ khu lô lú già giết. Vì kém trí nhớ, tỳ khu lô lú Đai giết thường không thể giảng pháp rành mặt và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, Vì ấy lập tâm, ta sẽ tụng bài kinh này, nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng, nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống, ít tạo nhân trí tệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học, kém, trí ví như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tệ thì không tăng trưởng con xin phép đọc câu pháp cú số 153. Anne các cha thích sẵn xa rằng sẵn tha quý sẵn nít bí sẵn các hát ca rắc căng các quê sẵn tô đúc kha cha tí bún nợ bún năng Anne cha thích sẵn xa rằng sẵn tha quý sẵn an nít Pisang kahakarakam kakwe santo dukkha chatti putnang lang, lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này của thai phải tái sanh của hạnh tượng thích minh châu <clears throat> câu pháp cụ số 50 154 Gahaka Raka thô si pu na kệ hằng na cạ ha xít sắc ba tê pha su cà phác cà ca ha ku Ca-hát-cu-tăng-vi-sẵm-cát-tăng Vi-sẵm-khà-rát-cát-tăng-chít-tăng hành năng khá giám mắt cha gạ <coughs> Ôi người, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa đòn tay đòn tay người bị gãy kẻo cột người bị tan tâm ta đã tịch diệt tham ái thảy tiêu vong của hòa thượng thích minh châu câu kệ pháp cú này đức bổn sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây bồ đề khi vừa chứng đắc thành phật về sau ngài thuyết lại để theo lời yêu cầu của trưởng lão ananda khi ngồi dưới cây Bồ Đề vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, <coughs> Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh vào canh giữa, Ngài đắc thiền nhãn, thiên nhãn minh vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quan sát thập nhị nhân duyên theo lý luận nghịch sanh và diệt và đắc lậu tận minh khi bình minh vừa ló dạng ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu dạ thưa con con đã đọc xong con kính tri ân vi sư vị bà vi cô tư nữ và đạo tràng con kính mời vị kế tiếp Dạ Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá Con kính lãnh lễ à, Thường Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tây Đức, Đại Đức à, Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng Kính lễ con tu nữ tự duyên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng Cảm ơn chị Hoàng Nguyệt và Tina cho biết tín hiệu nghe rõ Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 152 ạ Basuta yang buriso Paliwato wachirati Mangsanitat sawatanti Panyatasa nawathati Người ít nghe kém học Lớn già như đâu được Thịt nó tuy lớn lên Nhưng tuệ không tăng trưởng đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu ập Abba Sutta Yang Buriso Bali Wato Wachirate Mangsanitat Sawat Thắng ti Bản Nha Tassa Nà Wat Tha Ti Và câu kể các pháp cố của 152 kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chetawana Vihara đề cập đến vị tỳ khu Lô Lú Đa Dí. Vì kém trí nhớ, tỳ kheo Lô Lú Đa Dí thường không thể giảng pháp rành mạch và kể cả việc tụng kinh phúc chúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn không dẫn đến không phù hợp khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này. Nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học, kém trí ví như con bò được chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ không tăng trưởng. Và câu kinh pháp cú số 153 Anekacha ti sang sarang sang tha vi sang ani pi sang gà ha ra cầm ga vi sang tố túc kha cha ti bù nam bút năng anekasa anekasa ti sang sarang sang tha vi sang anit bi sang gà ca ra vi sang tố túc kha cha ti bù nập vô năng lang thang vào kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu và câu kinh pháp cú số 154 ạ. À. Gà ha gà ha ca ra cà đích thô si u nê ghi hăng nà ca ha si Sapatepha Sura Pakla Gaha Ku Tăng Vì Sang Kha Thăng Vì Sang Kha Ra Gà Tăng Chính Tăng Tăng Ha Năng Kha Và Mạch Cha Ga Gà kara Ka Ra Cà Đích Thô Si Una Ghi Hăng Nà Ka Ha Si Sapatepha Sura Pakla gã cu tăng vì sang kha tăng vì sang kha ra gà tăng chính tăng tăng ha năng kha và mặt cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi ngươi không làm nhà nữa đòn tay người bị gãy kèo cột người bị tan tâm ta đã tịch diệt tham ái thảy tiêu vong đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu à, có kệ pháp cứu số 153 và 54 kệ pháp cứu này đức bổn sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây bồ đề khi vừa chứng đắc thành phật về sau ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của trưởng lão ananda khi ngồi dưới cây bồ đề vào lúc mặt trời chưa lặn ngài đã thắng toàn bộ đội binh của ma dương trong canh đầu đêm ấy ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh vào canh giữa ngài chứng đắc thiên nhãn minh vào canh cuối ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh quán xét thập nhị nhân duyên theo lý cưỡng nghịch sanh và diệt và đắc lộ tận minh khi bình minh vừa ló dạng ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp quyền diệu và dạ, cảm ơn cô nhật cô như pháp đã phát bài và cô đăng đông và dạ, cô xin gửi mít lại cho cô tu nữ tệ duyên ạ à. sa thu sa thí cảm ơn chị trần đạo nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức kính lễ quý cô tu nữ cô như pháp cô quý giá và dạ, kính lễ kính chào quý thiện nam tín nữ Dạ bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 152. À, dạ, cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, cảm ơn sư. Áp yang buddhiso bali watdo wachi rati mang sa watanti banya na watati. Abbas su ta dân bù rì so ba li quát đô wa chỉ ra ti mang sa ni tát sa wa than ti bánh nhà tát sa na wa tha ti người ít nghe kém học lớn già như trâu đực Thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu Về pháp cú này, Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê Táo Quan Na Quý Hara đề cập đến vị tỳ khu Lô Lú Đại Dí vì kém trí nhớ tỳ khu Lú Đại thường thể thường không thể giảng pháp rành mạch và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn đã thuyết à, Xin lỗi, để tự nhiên đọc tiếp bị dính nha. À, khi khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này nhưng lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết đức phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân lý tuệ như thính pháp trao dồi phật pháp do vậy người ít học kém trí trí như phỉ bán chỉ chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng dạ hết câu pháp cú 152 và câu pháp cú 153 anekacha anekacha ti sang sa rang san tha vi sang anip vi sang gahaka gaha kara kang ga we santo dukkha chati punak punang aneka chati sangsarang santha visang anip sang Gaha kada kang gawe santo đục kha Dukkha chati punap bunang Aneka chati sangsarang Santhawisang anibbisang Gakarakang gawe santo Dukkha chati punap bu năng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh khổ thơ hòa thượng thích minh châu câu pháp cú 154 Gahaka rakaditho si bunage hằng nakahasi sắp ba tê pha su ca ga cù tăng quy sằng kha tăng quy sằng kha ra ga tăng chích tăng tana năng kha giáp mắt cha gà gà ca gà ca ra Cả ha ca ra ca định thô si pu na ghê hăng na ca chi sập ba tê pa su ca phật ga ga cu tăng sang kha tăng sankara ga tăng chích tăng tana nang ca và mật cha ga ga ca ra ca định thổ si bu na ge hăng na ca ha si Sabba te pha sukha phật ga ga cu tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chit tăng tana năng kha yamat cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi người không làm nhà nữa đòn tay người đòn tay người bị gãy kèo cột người bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thảy tiêu vong phổ thơ hòa thượng thích minh châu kệ pháp cú này đức bổn sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây bồ đề khi vừa chứng đắc thành phật về sau, Ngài thuyết lại, thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda, khi ngồi dưới gốc cây, khi ngồi dưới cây bồ đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng. Ngài đã thắng toàn đội binh của ma vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh vào canh giữa ngài chứng đắc thiên nhãn minh vào canh cuối ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh quán xét thập nhị nhân duyên theo lý theo lý thuận nghịch sanh và diệt và đắc lậu tận minh khi bình minh vừa ló dạng ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu dạ đã hết dạ cảm ơn à, cô như pháp và chị đặng đông đã post bài dạ bây giờ à, tự nhiên à, mời hạnh kiểm hạnh kiểm à, ôn bài đi hạnh kiểm mời hạnh kiểm hạnh kiểm có nghe được âm thanh của tự nhiên không ạ à? dạ bây giờ tự nhiên xin xuống mic nha Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo Dạ con kính định lễ ơn Đức Phật Con kính định lễ ơn Đức Pháp Dạ con kính định lễ ơn Đức Tăng Dạ con kính định lễ với sư Con kính định lễ với cô tu nữ Dạ con kính chào với đầu hữu đầu vàng dạ, dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 152 ấp bát su tà dằng bồ đi sô ba lê quát đồ quát trì gát ti mằng xà ni tát sa quát hàn ti bàn nhà tát sát na quát tha ti người ít nghe kém học lớn già như châu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tệ không tăng trưởng là bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con có cãi luôn thôi vậy dạ con xin kể Ambasuta yang budi so bali wat do wachi dati mang sani tan sa wan than ti nhà tan sa na wan tha ti người ít nghe kém học lớn dài như trong đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng dạ bản dịch của hòa thượng thích minh châu con đọc tiếp câu 152 các con đọc à, lời diệt câu à, chạy ngôn 152 kệ pháp cú này đức thế tôn đã thuyết khi an ngự tại chê tá quá ná quý ha đá đề cập đến vị tỳ khu lô lú đa dí vị kém trí giáo tỳ khu lô lú đa dí thường không thể giả pháp rành mạch và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp khi đi tụng kinh buổi lễ này vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này nhưng lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết đức phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thánh pháp trao dồi phật pháp do vậy ít học kém trí ví như con bò đực chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng dạ hết câu pháp cú số 152 ạ. Dạ con đọc tiếp câu pháp cú số 153 a nề ca già dạ ti sằng xà rằng sành thà quýt sằng a nít bi sằng ga ha cà ra cằng ga uề sành tờ đúc khà trà ti pu na pu nằng các dạ, con kệ Aneka cha ti sang sa rằng san tha huyết sang anip bi sang Gakara ga ha ca ra kang ga quê san tổ tung kha cha ti hi bồ nạp bồ nằng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh à, bản dịch của hòa thượng thích minh châu và dạ, con đọc lời việt của câu một pháp cú 154 Ủa dạ và dạ, con đọc tiếp câu 154 Gahaka Daka Ditho Sipuna Ghê Hằng Naka Hasisap Bề Tề Phà Su Cà Phát Gà Gaha Cổ Tăng Si Sàng Khá Tăng Quy Sành Khà Ra Ga Tăng chí Tăng Tạnh Hà Năng Khá Giác Mắt Chắc Gà Dạ con chạy gaha kara kadithito bo nage hang nakasi sabbate pa sabbate pa suka phật ga ga ha cô tăng vi sang kha tăng vi san kha ra ga tăng chi tăng tan ha năng kha ya mát cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi người không làm nhà nữa đòn tay người bị gãy kèo cột ngươi bị tan tâm ta tâm ta đạt tịch diệt tham ái hải tiêu vong là bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con đọc bản dịch của một câu pháp cú 153 và 154 kệ pháp cú này đức thế tôn Kẻ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật. Về sau, Ngài thuyết lại để thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh ma của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ mạng vô minh mà đắc túc mạng minh vào canh giữa ngài chứng đắc thì thiên nhãn minh vào canh cuối ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh phán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch sanh và diệt và đắc lậu tận minh khi bệnh minh vừa lõ dạng ngài đắc quả tránh biến tri với các pháp huyền diệu dạ con đã đọc hết bài dạ con xin cảm ơn đạo tràng dạ con xin chân mít lại cho đạo tràng ạ xin mời vị tiếp theo dạ xà thủ xà thủ kính cảm ơn cô hạnh kiểm nam mô bích tha dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn cô hoa nguyệt cảm ơn thi na cho như pháp biết được tín hiệu dạ à, như pháp hơi hơi vô tình không biết là cô cảm vân đã ôn bài chưa à cô cảm ơn ơi có trước máy không cô có trước máy không cô có ôn bài chưa dạ cô cảm ơn chưa ôn bài cô bây giờ cô có cầm mic được không cô cảm ơn cầm mic được thì cho như pháp một tín hiệu à chắc dạ, có lẽ cô không có trước máy rồi dạ con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 152 dạ con tri ân sư dạ cảm ơn cô sẵn đông cho bạn Abbat Sutta Yang Buddhisa Valiwat Đờ Vachi Rati Mang Sa Nita Sawat Thành Ti Bạn Nhà Ta Sanawat Thati Người ít nghe kém học Lớn già như trâu đực Thịt nó tuy lớn lên Nhưng tuệ không tăng trưởng và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu Abasutta Yamburi Sơ Ba Đi Quát Đơ Và Chỉ Ra Tì Mạng Sa Ni Ta Sa Hòa Anh Thanh Tì Bản Nha Ta Sa nà Hoạt Tha Tì con xin phép được đọc phiêu sự câu khắp cứu kinh số 152. Và dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Kệ pháp cứu này, Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê Ta Quan lá với Hà Rá đề cập đến vị tỳ khu Lô Đa Diệt. Vì kém trí nhớ, tỳ khu Lô Đa Diệt thường không thể giảng pháp rành mạch và kể cả việc tụng kinh phúc chúc không dễ bị cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp khi đi tụng kinh buổi lễ này vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này nhưng lúc đến nơi rồi trưởng đạo lại tụng bài kinh khác mà không hay biết đức phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp trao dồi phật pháp do vậy người ít học kém trí ví như con bà lực chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng Dạy duyên sự một câu câu 152 đến đây đã hết dạ con xin được ôm câu 153 ane ca cha ti sang sa rang san ta vít sang ani bin sang ga ha ka ga ha ka ra ga ha ca ra căng ga se san tao đục kha cha ti bu nắp bu năng năng thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu à nể ca cha thì sẵn xa răng sẵn ta viết sẵn anibisang dạ ra càng càng ga quê san tơ độ kha cha ti bù nạp bù năng Dạ cảm ơn cô Rạng Đông cho bài 154 Gahakarada Dithha Usi Bukna Về Hằng Naka Hasi sạp ba tề pha su ca khập ga ga ha cụ tăng vi san kha tăng vi san kha ra ga tăng chit tăng tành hạ năng kha yam ma cha ga ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi người không làm nhà nữa đòn tai người bị gãy kèo cột người kèo cột ngươi bị tan tâm ta đạt tịch diệt tham ái thảy tiêu vong và đây là bản chữ ngữ của ngài hòa thượng minh châu gà ha gà ha ca ra cả định thơ si bộ na gây hăng nà cả ha si sạp bá tê pha sù ca phạt ga gà ha cu tăng vì san ca tăng, vì sẵn ca ra và tặng chê tăng tạnh ha năng kha và mệt cha ga và dạ, con xin phép được đọc duyên sự câu 103 và 154 kệ pháp cú này được thế tôn đã làm đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây bồ đề khi vừa chứng đắc thành phật về sau ngài thuyết lại hệ theo lời yêu cầu của trưởng lão ananda khi ngồi dưới cây bồ đề vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của ma vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Sau canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phá khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch sanh và diệt và đắc lậu tận minh khi bình minh vừa lõ vàng ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu và dạ. duyên sự câu 53 và 54 đến đây đã chấm dứt con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ dạ con xin con xin <laughs> sám hối dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và như pháp kính cảm ơn đạo tràng cảm ơn cô sẵn đông cả phốt bài dạ con xin thay mặt đại chúng trong đông thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để kết thúc buổi học ngày hôm nay dạ con kính nhân mít đến sư dạ con chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều sư đã cho con được một buổi ôn bài à, rất là lợi ích cho chúng con và con kính nhân bích chánh sư ạ à. dạ sa thú sa thú lành thai um, nhà con kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh cũng như là lớp ôn tập cuối tuần à, lớp ôn tập cuối tuần à, kỳ này chúng ta ôn à, ba câu kệ ngôn pháp cú 152, 153, 154 trong đó thì có hai câu 153, 154 có cùng ngũ duyên sự. À, nhóm à, pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay thì thuộc về phẩm à, phẩm già Charawaka. À, riêng cái phẩm già này thì chúng ta thấy rằng là những cái câu kệ ngôn à, bắt đầu à, trong cái phẩm già đó là những câu kệ ngôn khuyến tu nói về cái à, sự thật cuộc đời và trong cái à, trong cái hai cái câu nhóm từ pháp cú mà chúng ta học ngày hôm nay đó ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng à, Đức Phật ngày à, nhân cái cơ hội cái duyên sự mà một cái vị tỳ kheo à, không có rành thông Phật pháp và có cái rất là yếu về cái việc mà chánh niệm tụng kinh à, cái cái cái việc này nó không có quá là quá quá là xa lạ cũng như là quá khó để chúng ta tin bởi vì à, đối với cái việc mà tụng kinh thưa quý vị rằng phải có cái sự huấn luyện giống như là các vị ở đây chúng ta thấy tụng kinh nhiều đúng không các bài kinh nào chúng ta đọc cũng chúng ta cũng đọc theo được nhưng mà để có được một cái thiện xảo cái phù hợp à, trong cái những cái buổi lễ trong những cái buổi cầu nguyện trong những cái ngày à, mục đích khác nhau thì phải có những cái bài kinh phù hợp khác nhau à, tương tự như như vậy à, cái cách thiện xảo đó cần phải có cái sự rèn luyện à, giống như là các sư hồi nhỏ mà vô chùa tu á, đọc kinh theo các vị lớn á, thì đọc được hết nhưng mà khi mà các vị lớn mà chỉ định để mà dẫn kinh á, thì lại gặp khó khăn bởi vì à, mình không có quen theo cái cách đó à, đây nó là nói lên cái việc nó làm thường xuyên rèn luyện thường xuyên để mà trao dồi ở trong Phật pháp để mà có được cái thiện xảo kinh đó quý vị nhiều miễn chúng ta nghe chúng ta quan hỷ vừa là cái cách đọc âm và cái cách phát âm về trong cuộc lễ ví dụ như là trong cái lễ à, à, cầu an phúc chúc phước báo các vị đã đụng tụng những cái bài kinh à, phù hợp nói về cái kết quả còn cái việc làm phước làm thiện nhắc hay là những cái bài những cái ngày mà hồi hướng phước báo cho các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng đó thì tụng những cái bài kinh mang cái ý nghĩa à, giải thích khích lệ và hướng đến cái chúng sanh đã quá vãng thì đó là cái cái cái cái thiện thiện xảo ở trong cái trong cái à, cái cái, cái, cái việc mà tụng kinh cũng như là thiện xảo trong cái việc mà giảng pháp tùy theo cái mục đích của buổi lễ nhu cầu của người nghe mà cái việc cái ý nghĩa nó phù hợp à, thì như vậy đó à, mới trở thành một cái vị à, đào thông các cái Phật ngôn cũng như là giải thích rõ ràng rành mạch và phù hợp với cái hội chúng à, trong cái câu 153 và 154 được xem là khúc ca khải hoàn khi mà vừa chính đắc à, thành đạo quả à, khi mà chúng ta đọc hai câu kệ ngôn này chúng ta có thể mường tượng ra cái khung cảnh lúc bấy giờ chỉ có một mình ngài Đức Phật thôi đương nhiên thì à, cái à, chúng sanh ừ, à, nhân loại thì chỉ có một mình Đức Phật thôi nhưng mà chư thiên thì không biết bao nhiêu là là là kể bởi vì cái sự kiện này đó nó là một cái người à, đầu tiên à, khám phá được cái con đường à, không còn sinh tử luân hồi mở ra một cái cánh cửa bất tử một cánh cửa mở ra một cái ánh sáng mang lại cái ánh sáng trí tuệ an vui hạnh phúc tuyệt đối không còn bị đăng trôi trong vòng sinh tử luân hồi không còn bị phiền não bao trùm không còn khổ lụy thì đây là một cái khoảnh khắc mà một cái vị đã tự mình giác ngộ lấy không có thầy chỉ dạy à, đây là hai cái ca câu kệ ngôn mà chúng ta thường xuyên nghe giải thích cũng như là dẫn chứng à, đã khi đọc hai cây cầu cây ngôn này phải nói rằng một cái tin liệt nơi tam bảo nhất là niềm tin mãnh liệt nơi ân đức của đức phật đó thì chúng ta đọc hai câu kệ ngôn này chúng ta phát khởi và nuôi dưỡng cái niềm tin uh, rất là tốt bởi vì uh, về niệm ân đức phật đó, chúng ta lưu ý đó là hiểu biết về đức phật càng nhiều à, chúng ta học lịch sử đức phật càng sâu chúng ta biết được quá trình mà trở thành một cái vị phật á càng nhiều như thế nào đó thì cái tâm thành kính cái sự tinh tấn cái sự niềm tin của mình đó, nó càng mãnh liệt chừng đó và nó mạnh nó, nó mãnh liệt đến một mức độ đó là chúng ta vì tâm bảo chúng ta có thể cống hiến tất cả những tài sản tất cả kể cả mạng sống của mình để mà thực hành theo lời pháp lời dạy của đức phật cái niềm tin nó mãnh liệt đến như vậy đó thưa quý vị thì à, hôm nay chúng ta ôn ba câu kệ ngôn pháp cú à, nếu như không có gì thay đổi thì à, kỳ ôn tập à, tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập à, à, câu kệ ngôn pháp cú số 155 156 à, của cái à, phẩm à, À, cha ra quốc cá phẩm già hai câu này thì cũng có một cái duyên sự mà thôi à, tuy nhiên thì à, để cho cái à, cái cái cái cái cái, cái ôn tập của mình nó đi theo thứ tự theo các cái à, các cái à, cái phẩm ở đây tại à, ôn à, hai câu kệ ngôn này cùng một, một sự đến ngày Maha Thanasati à, một cái à, đại phú gia 155 156 dạ yeah. như vậy thì ờ, cái ờ, học tuần sau thì ờ, ôn tập tuần sau chúng ta sẽ ôn hai câu kệ ngôn này và một lần nữa chúng tôi được xin tri được tri ơn chư tăng tọa minh hạnh để đức thầy đức cùng chư quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh và lớp ôn học cuối tuần này cầu mong tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa nam mô bổn thai giá Dạ kính mời à, cô Cẩm Vân trở lại vị diễn đàn ạ. Dạ, sa thú, sa thú lần hai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn cho chúng con ông bài cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính thỉnh thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân mới đến t h ư n tòa m i h h n h มาวัตสุมังลังรักขันตุสัพเดวตสัพบุตดานุภาเวนสดาสติวงวันฟูเตมาวัตสามังลังรักขันตุสัพเดวตสัพธรรมานุภาเวนสดาสติวงวันฟูเตมาวัตสุมังลังรักขันตุสัพเดวตสัพสังฆานุภาเวนสดาสติวงวันฟูเต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 đại đức tuệ đức cùng chư trong đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và ôn bài cuối tuần và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng ya de wa ta samti vihara wa si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu vu chi ta sop thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô sa Saramika Dana Pati Upasaka Gama cha đề sa desani Gama cha ít sa ra, ta su chi ta Puta Suchita tu Te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham wa wa rằng pa tiết cha te sắp bề pi đúc khát sa kha rộn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha vô ga la tăng khô hô tu sa mắc vô qua Atthaya cha hi ta ya cha âm hề ra kham tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vụt thêm sâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya pa huệ đi tê Dạ, chúng con kính tri ân chư đại được kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn sinh xuống mic.